một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai cho những ai đang còn mẹ đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn rủi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời như trẻ thơ không nụ lên như bầu trời thiếu ánh sao đêm mẹ mẹ là dòng suối diêu hiền mẹ mẹ là bài hát thần tiên là bóng mát trên cao là mẫn sáng đằng sau là anh đuốc trong đêm khi lạc lối mẹ mẹ là lon mía ngon ngào mẹ mẹ là nai chuối buồn câu là tiếng dê đêm thâu là nắng ấm nương dâu là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu nhìn thật lâu vừa cài lên áo dòng suối diêu hiền mẹ mẹ là bài hát thần tiên là bóng mơ trên cao là mắt sáng trăng sao là anh đuốc trong đêm đuôi buồn câu là tiếng ve đêm thâu là nắng ấm nương dâu là vốn liêng yêu thương cho biết là con thương mẹ không đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em thì xin anh thì xin em hãy cùng tôi 心里。